Xin chào Việt Nam, chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học TypeScript Ở bài à, này chúng ta sẽ học về hàm của Angular Thì hàm của Angular được à, định nghĩa và khai báo với từ khóa function Kiểu trả về của hàm là void hoặc có giá trị và chúng ta sẽ dùng à, từ khóa return để trả về kết quả cho hàm. Ngoài ra, hàm ở trong L thì à, thừa, thường sẽ có tham số hoặc không, số lượng tham số và kiểu tham số tùy người lập trình cài đặt. Ứng dụng của hàm ở trong TypeScript là tổ tối giản code thì à, nhiều đoạn cốt dùng để thực hiện các công việc lặp đi lặp lại thì sẽ được viết thành hàm riêng để được gọi lại nhiều lần ngoài ra khi ta dùng hàm thì à, cốt sẽ dễ nhìn trong sáng hơn vì được chia thành nhiều đơn vị nhỏ à, điều này làm cho việc đọc hiểu cốt của những người đi sau có thể dễ dàng hơn và trong ờ, lập trình hướng đối tượng thì ờ, hàm được dùng để thể hiện hành vi của đối tượng đấy sau đây là một số cấu trúc sử dụng hàm trong TypeScript một đấy là định nghĩa hàm khi định nghĩa hàm thì ờ, ta dùng từ khóa function sau đấy là đến tên hàm và cặp ngọc ừ, tròn trong ngọc tròn này ta có thể truyền biến vào sau đấy ta à, định nghĩa kiểu trả về của hàm bằng à, dấu hai chấm và kiểu biến kiểu giá trị của hàm phía sau nếu ta không khai báo kiểu biến thì mặc định kiểu trả về của hàm là void tức là không trả về gì cả sau đấy cầm uh, màu nhọn sẽ thể hiện các dòng uh, cốt các câu lệnh của hàm đấy và để thực thi hàm thì uh, ta sử, sử dụng cú pháp như sau tên hàm sau đấy các biến uh, của hàm cần truyền vào sau đây đã hết phần uh, lý thuyết chúng ta hãy đi vào thực hành nào tôi sẽ tạo mới một file view file à, sẽ đặt tên là hàm .tf hàm .tf sẽ lại sau đấy tôi sẽ nghĩa một hàm function f mình trả về là x hay tiêu chuẩn là một x giá trị là boolean và sẽ tiếp tục vào gọn như vậy là ta đã định nghĩa ờ, song hàm giờ ta sẽ biên dịch thử xem mà ờ, có lỗi cú pháp gì không tsc hàm chấm ts như bạn ờ, như các bạn có thể thấy là hàm chúng ta đã không có lỗi gì nên trình biến dịch không hiện lỗi ra đây tiếp tục ta sẽ định nghĩa sâu bên trong ta sẽ um, hiển thị ra màn hình system out lock console.log xin chào Việt Nam sau đấy chúng ta lại tiếp tục biên dịch và chúng ta sẽ thử chạy file này tab nốt hàm chấm gf như các bạn có thể thấy là chạy hàm này thì sẽ không có hiện tượng gì xảy ra vì trong ờ, file số code ta mới chỉ định nghĩa hàm là chưa gọi hàm ra ở dưới tôi sẽ gọi hàm F sẽ chuyển biến vào mình chui à, lại tiếp tục à, biên dịch và chạy thử đấy như các bạn có thể thấy là chúng ta phải gọi hàm thì hàm mới được thực thi câu lệnh ở dưới này à, tôi sẽ thử ờ, gõ tiếng Việt vào đây xem à, có ăn không ờ, chúng ta lại tiếp tục công việc cũ biên dịch và dạy vậy là các bạn thấy là chúng ta sẽ không có được phông tiếng Việt ở trong comment line như thế này được rồi hẹn ờ, gặp lại các bạn ở bài tiếp theo bài của chúng ta đến đây là hết xin chào và hẹn gặp lại nếu các bạn có bất cứ câu hỏi hoặc uh, nếu thấy video hay hoặc không hay hãy uh, like hoặc dislike và comment bên dưới tôi có thể tiếp tục uh, nâng cao kỹ năng và ờ, bài học trong các khoa học tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.